Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Còn để tủ lạnh kiểu này, đừng trách sao thần tài hắc hủi, mãi không ăn nên làm ra Vậy nên đặt tủ lạnh ở vị trí nào để không phạm phong thủy? Phong thủy học gọi tủ lạnh là tài khố, còn có nghĩa là kho của Vị trí bài trí tủ lạnh tốt nhất trong ngôi nhà là phòng bếp vị trí đặt tủ lạnh có ảnh hưởng khá quan trọng đến phong thủy chung của ngôi nhà. Tủ lạnh thuộc kim nên vị trí tốt nhất cho tủ lạnh là phòng bếp. Bởi lẽ bếp thuộc hỏa, nơi vượng hỏa thì cần có sự xuất hiện của kim để cân bằng. Nhưng cần chú ý, tủ lạnh không kê đối diện hoặc gần bếp nấu vì khí nóng từ bếp và hơi lạnh từ tủ lạnh xung khắc với nhau sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra, nó còn có thể khiến cho những người trong gia đình không hòa thuận. Vì vậy, tốt nhất bạn nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng, cách bếp nấu khoảng 2 mét. Cách bố trí này sẽ giúp tiết kiệm thời gian đi lại trong lúc chế biến thức ăn một số người cho rằng nên đặt ở hướng giữ vì tủ lạnh nặng đặt ở hướng này để chắn các sao giữ đây là cách giải thích hợp lý tuy nhiên theo một số người nên đặt tủ lạnh ở hướng lành vì đó là nơi bảo quản thức ăn nếu bạn đã đặt trong phòng bếp một chiếc tủ lạnh rồi còn lại đặt thêm một chiếc nữa ở đây thì đối với những người có mệnh kỵ với mệnh kim chẳng hạn như mệnh mộc thì lại không tốt Việc tăng kim trong nhà như vậy sẽ dẫn đến hung vận và gia chủ dễ gặp rủi ro. Bạn có thể xử lý bằng cách đặt tủ lạnh vào trong tủ gỗ giống như các khách sạn, quán bar thường làm để hóa giải bớt vận xấu. Không nên để tủ lạnh trong phòng khách. Tuy nhiên, nếu không gian nhà hẹp và bắt buộc phải đặt tủ lạnh trong phòng khách thì tuyệt đối không kê tủ chéo góc với cửa ra vào bạn cũng không nên đặt tủ lạnh đối diện với cửa ra vào bởi như vậy sẽ dễ khiến tài lộc của cải không ổn định thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống thất thoát tiền của những người mệnh mộc nên kê tủ lạnh ở chỗ khuất trong nhà trong các quán bar người ta thường kê tủ lạnh trong tủ gỗ đối với những người không hợp với kim đây là một cách tuyệt vời để hóa giải ảnh hưởng xấu từ tủ lạnh cách chọn màu tủ lạnh hợp phong thủy Hiện nay, nhà sản xuất đã tạo ra những dòng tủ lạnh với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, theo phong thủy, màu tủ lạnh hợp với mệnh của gia chủ có thể hóa giải tác dụng không mong muốn với người xung khắc kim, đồng thời lại có tác dụng hỗ trợ với người hợp mệnh kim. Theo thuyết ngũ hành, kim tương ứng với màu trắng, mộc tương ứng với màu xanh lá cây, thủy tương ứng với màu đen và xanh lam, hỏa tương ứng với màu đỏ và tím, thổ tương ứng với màu vàng và nâu. Người kỵ với kim có thể lựa chọn tủ lạnh có màu đỏ, tím hoặc xanh lá cây để hạn chế tính kim của tủ lạnh. Người hợp với kim nên chọn tủ lạnh màu trắng, vàng, nâu để tăng thêm vận may. Lưu ý, tủ lạnh không được để trống. Tủ lạnh liên quan thức ăn của người sử dụng, thức ăn dồi dào, ngụ ý, chủ nhân không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Ngược lại, tủ lạnh bị bỏ trống, nghĩa là tình hình kinh tế không khả quan. Bởi vậy, tủ lạnh nên để đầy đủ thức ăn. Không đặt đồ điện hoặc đồ vật trên nóc tủ lạnh. Người ta thường thấy có người nhằm để tiết kiệm không gian nên đã đặt lò vi sóng, lò nướng hay máy xay sinh tố lên nóc tủ lạnh. Chưa nói về góc độ phong thủy thì về khoa học, sóng điện từ do các thiết bị này phát ra đã ảnh hưởng không tốt cho người sử dụng rồi.